thì ờ, như anh em đã biết ấy, trên thị trường hiện nay có rất nhiều những cái ờ, thiết bị phục vụ cho những anh em nào đi ờ, làm tay con ví dụ như là máy soi nắp tài xỉu này rồi máy phân âm hột tài xỉu rất nhiều những thiết bị phục vụ cho tay con nhưng mà tay cái thì thời gian vừa qua bị thua rất là nhiều thì cũng theo cái phản ánh cũng như cái nguyện vọng của anh em thì à, bây giờ tôi à, đã đưa ra thị trường một cái loại hột tài xỉu hoàn toàn không tang khi anh em thử bằng à, nước muối dọ đèn và nam châm thậm chí có trẻ hột ra thì cũng không có gì đồng thời nữa khi sử dụng cái bộ hột này chúng ta có thể giữ tài giữ xỉu được theo ý của mình trên đây nó là có hai bộ hột đều là hột 13 thì trong đó có một bộ hột nam châm và một bộ nó là hột bay bây giờ tôi sẽ test thử qua nước muối cả hai bộ hột anh em nhìn nếu như sử dụng nước muối thì hột nổi hoàn toàn bình thường nhé cả hột nam châm và hột bay đều nổi về cái cách giữ tài giữ xỉu có nghĩa là giữ hột đi theo ý của mình nếu như chúng ta sử dụng một cái bộ hột uh, nam châm là hột có tang thì nó là chuyện quá đơn giản rồi bởi vì nam châm ấy, thì tất nhiên là giữ hột có thể giữ được chuyện đấy thì theo tôi nghĩ là không phải bàn cãi nhiều nhưng với một cái bộ hột không dính không hít và có thể giữ được hột điều đó mới là quan trọng và đây nó là một cái bộ hột tài xỉu hoàn toàn mới khi anh em thử nước muối nam châm hay à, dọi đèn thậm chí có trẻ hột ra cũng hoàn toàn không có gì cả đó chính là cái hiệu quả và cái à, ưu điểm của cái bộ hột tài xỉu bay này bây giờ tôi sẽ thử qua cục hít để cho anh em xem đó. như tôi nói từ đầu trên đây nó có ba bộ, có hai bộ hột thì có một bộ nó là hột bay và một bộ nó là hột nam châm thì tôi cũng thử qua cả dĩa cả nắp luôn cho anh em đây nó là cái nắp sơn hoàn toàn bình thường anh em hoàn toàn không dính không hít gì cả còn với cái hột này thì dính 100 trăm đúng không ạ hột này thì đưa vào thì tất nhiên anh em không thể chơi được rồi về cái bộ hột tài xỉu bay này khi lắc chúng ta có thể giữ tài giữ xỉu theo ý của mình hoặc là lắc chén đi chén tài chén xỉu còn một điều nữa khi chúng ta lắc bình thường thì nó sẽ đi theo tỷ lệ là 5 năm chén tài chén xỉu còn về cách giữ hột như thế nào thì tôi khi nào anh em ờ, lấy cái bộ hột này tôi sẽ hướng dẫn anh em cái cách lắc bây giờ tôi sẽ test thử cho anh em bây giờ trước tiên nó đang là tài tôi sẽ giữ tài đó, một chén tài này. tôi tiếp tục giữ tài nữa Đó, hai chén này ba chén này bốn chén hai ba sáu năm chén Đấy, bây giờ nó sang một chén xỉu vừa rồi tôi giữ được 5 chén tài bây giờ nó qua một chén xỉu giờ tôi sẽ tiếp tục giữ xỉu cho anh em xem hai ba năm, xỉu 10 chén trước xỉu 10 chén này vẫn là xỉu 10 nhé. Đó. bây giờ 223 vẫn là xỉu bây giờ 135 xỉu 9 rồi 234 xỉu 9 tiếp bây giờ 223 xỉu 7 113 xỉu 5 này 145 xỉu 10 tiếp bây giờ sang một chén tài tài 11 này. bây giờ tôi sẽ lắc từ tài qua xỉu và lắc chén đi chén tài chén xỉu Đó, chén trước là 146 tài 11 bây giờ xuống 123 tập thể dục ta à, xỉu 6 tôi lại lắc qua tài Đó, 256 ấy. bây giờ tôi lại lắc xuống xỉu Đó, 133 xỉu 7 tôi lại lắc qua tài 552 giờ tôi lại đưa xuống xỉu luôn 24 bây giờ tôi sẽ đưa qua tài tôi khẳng định 100 trăm chén sau sẽ là chén tài Đó, 156 ấy. giờ tôi lại đưa xuống xỉu Đó, 334 anh em thấy thế nào rất là hiệu quả đúng không hột thì hoàn toàn không tang không thích gì cả 100 trăm không tang khi anh em uh, ờ, sở, muốn uh, sở hữu cái bộ sản phẩm này có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại đây nhé một uh,